cho tất cả các bạn cái gì quê mát mẻ các bạn đây quay cho các bạn coi à không biết cây này cây gì không là gì trúc đào bông đẹp mà bông lâu tàn á ừ. bên đây là cây lớn hơn các bạn nè đẹp thiệt xung quanh nhà ba mình trồng kiển chứ đó các bạn bông trang cây kim quýt các bạn cây kim quýt mai vàng đó mai vàng ờ, mới bứng ra nên là nó chưa tốt à, xung quanh ba mình trồng cái cây này không biết cây gì à, cũng cây kiển mà mình không biết cây gì à, làm xung quanh thấy vuông vuông rất đẹp mà. à. kim quýt kia bông trang ừ. cây này uống xong ạ có tay có tay đẹp không ạ à? để mình quay cho các bạn coi à, chim rừng chim chim rừng ba mình nuôi nha đây ba mình nuôi chú, chú vịt dễ thương không Đó. <laughs> le le các bạn le le nha đợt này nó đẻ nhiều lắm các bạn Đó. trên bờ dưới dũng rồi luôn á xa xa đó con xanh xanh là trích cộ trích con mới lớn là là trích cộ này nó hung dữ lắm các bạn để hồi mình nhà mình chọc nó cho bạn coi đá hung dữ hơn chó nữa. xung quanh ba mình trồng đủ thứ ớt quá trời trai luôn xanh này ba mình ương sứ ương sứ cây tiêu cây tiêu có trái luôn á các bạn thấy không trái á trồng cải đây cũng có gốc tiêu mà còn nhỏ chưa có trái cải xanh dưới quê là cây nhà lá vườn giờ dạ, còn còn coi trích nè trích cồn đó, hung dữ mổ chảy máu rồi đó hung dữ lắm ôi ôi ôi ôi con nữa bạn con thấy thương không con đi hung dữ bà cố hung dữ như chó ừ ừ ừ ừ ừ mày ơi mày ơi ừ mổ trúng cái là chảy máu đây cái khế tàu đó, khế tàu khế tàu Mình thấy trái không trái nó trong thân cái ra không đó một chùm trái đó. nay trái ít trái lúc trái nhiều là toàn thân nó toàn, toàn là trái không y như chùm ruột chứ à, xung quanh ba mình trồng kiển bưởi kiển với bưởi nay cây măng cục cái măng cục đây là gừng bông trang cái này cây cà ri nữa còn cây cà ri này để nấu cà ri rồi đó cây cà ri này, này tốt rồi không ba mình trồng quá trời bưởi luôn vòng vòng á bưởi bưởi da xanh đó bưởi da xanh chưa có trái lớn thì chưa có trái đợt này là chắc cho có trái rồi cũng có một vài cây có một vài trái rồi cái cốc cây đó cái cốc à, ngoài đây có em trích đi nè em này giữ lắm không giữ lắm ôi ôi ôi ôi đó nó thấy mình cái nó chạy lại liền à hung dữ lắm à đó. qua từ cốc đợt này trái ít rồi hết mùa chứ lúc trước trái quằn quằn quằn quằn luôn á ơi mình kích quằn đá mình các bạn nó rình mình nãy giờ nè đó. nói với cầy hó đó. đó. <laughs> chạy chạy sợ sợ chó <laughs> sợ chó <laughs> hung dữ mà sợ chó <laughs> quay cho con coi cái khí ngọt các bạn cái khí ngọt nha nè quá tay trái còn đó. Đó. qua tay trái luôn cái ngọt hả bạn cái ngọt cái này cái khế chua không khế chua nó cao lớn còn em cu này em ngồi em thấy ớt nè giới ừ. ớt hút hút hút ờ, lào hút hút ờ, ông lão hút ờ, hay ớt rồi mọi người các bạn ơi ừ mọi ừ. nhậu ừ. tiểu hổ <laughs> à, cái chế ba mình bứng ra uống kiển à, trồng kiển cái dành à, uống chứ quê mình ba mình quá trời trồng đủ thứ đó. à, thấy mình à. Hello. Hello. Hello. Hello. Không giữ không? Hello. <laughs> giữ giữ không mày giữ không mày giữ không đẹp quá bạn xung quanh ba mình trồng nhóc bông trang luôn chạy cho nó đá thì, ôi ừ. đó hung dữ lắm đá pum pum đi ui ui ấy da mít là mít thái à còn nhỏ chưa có ba trái mít thái đó, tích nó cứ dí theo mình nó đá hoài con nè nó theo hoài hoài luôn nó hùng dữ lắm cũng trang bên trong dài dài trời ơi Đó, trang dài dài đẹp vòng vòng bưởi con trang cái nghệ con cái nghệ cái nghệ dí theo đá mình nữa dí theo suốt luôn không bỏ khi nào nhốt nó lại thôi à đây là cái thơm nữa bạn thơm thơm khác khóm khác nữa bạn chứ không phải là giống à cái thơm này là nó không có cái gai trên cái cái lá này không có gai bạn nên mình vuốt được nè còn cái khóm mà các bạn vuốt vậy là nguyên hàng à, gai nó dính vô tay luôn chảy máu luôn thơm nên là cái lần này nó trơn luôn à quá trời tốt luôn thơm khác khóm khác ở Sài Gòn thì cái gì cũng gọi là thơm không à khóm cũng thơm luôn còn ở dưới quê thì nó phân biệt thơm khác khóm khác trời ơi dịch chim chả bá lửa luôn hết sức cái đầu nó ờ, nổi còm gù gù gù gù luôn với ba đây là ba mình đặt cá đó ba đặt cá sồi ba mình trồng đủ thứ rồi nhưng mà chưa có cái gì có trái được đã có ờ, mới chặt mấy cây lớn mới trồng lại nhỏ nên là đợt chưa có trái đinh lăng các bạn bên trồng à, đinh lăng dài dài luôn ạ đó. trồng đinh lăng dài dài luôn đó. gốc cũng bự rồi đinh lăng cái này cây củ chuối nữa mà củ chuối à, đó. đinh lăng còn dài dài dài dài luôn ui thôi có cặp bưởi bự các bạn ơi nè đợt này ba mình cho trái rồi cặp bưởi chà bá luôn wow rồi cỡ chà bá luôn chưa còn nhỏ chưa chưa, chưa chín Đợt ba mình để trái này. ui đây nè nay có trái rồi bạn ơi à ba mình cho trái rồi ồ oh, wow, quá đã à, các bạn thấy không ba mình à, thả trích đi vòng vòng vòng vòng nè nguyên bầy đi vòng vòng mà trích cồ à. trích này trích con mới lớn thả ra là chiều nó đi ăn xong về các bạn về đi vô chuồng luôn à ba mình huấn luyện rồi đi vô chuồng luôn à có em này giữ em này à, mấy em giữ là thả không có đi cứ vòng vòng vòng vòng đi địa đá không địa mình đá không đứng thấy ghét không đứng kiểu như là anh hùng vậy đứng rồi thấy đứng đã <laughs> ê ê ê ôi nó dữ nè ôi nó dữ nè con không giữ nè không giữ cái mày không giữ cái mày hả mày vòng vòng trích ba thả đi vòng vòng quá trời luôn nuôi như gà cũng nhiều lắm nó đi ăn á sáng đi ăn hết rồi đó nhiều lắm trích với le le nhiều rồi hay à, chào tất cả các bạn thì à, các bạn à, thấy à, nhớ đăng ký kênh à, like ủng hộ giúp mình các bạn cảm ơn các bạn nhiều rồi hẹn gặp lại trong những à, clip tiếp theo các bạn cảm ơn các bạn đã ủng hộ like và chia sẻ mình nha cảm ơn